chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật thì bếp là Paloma bếp có model là BA340WFA thì ờ, đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem thì những cái ô lưới phía sau á và bên dưới bếp thì bên chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà ở bếp nướng á, thì chúng ta sẽ có đây là bếp nướng hai tầng lửa đây nó sẽ có một tầng lửa ở trên và tầng lửa phía dưới để khi mà các bạn ờ, nướng sẽ tiện lợi hơn các bạn sẽ không cần phải ờ, chọn thức ăn mà các bạn sẽ chín đều ha mà thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng phá ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu lên đây vào một bếp nướng thì các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ vặn nhỏ cái ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây que cảm biến nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga đây bếp nó đã tự động khóa ga đây kèm theo tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe á, các bạn sẽ nghe một tiếng tạch cũng có nghĩa là rờ le của bếp nó đã đóng lại bếp nó đã tự động khóa ga thì cũng có một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước á, mà nó có trào ra bên ngoài á, nó sẽ chào vào đầu chia lửa ra đây khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi ở que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta đó, nhiệt độ nó phải cần đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này ở nhà á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những cái nồi mà nó có đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á, thường thì nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến 250 thôi thì bếp nó sẽ không thể nào khóa ra được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 cái tiền tiết kiệm ga của các bạn khi mà sử dụng biếu nhật này á khoảng từ 2 đến 3 năm á thì cái tiền ga mà các bạn tiết kiệm được đó có thể sẽ bằng với cái tiền mà các bạn mua bếp rồi đấy nó, là một điểm ưu, điểm của nó nó rất là tiết kiệm ga thì ờ, khi mà các bạn sử dụng pin cho nó thì các bạn cũng nên tránh sử dụng một số loại pin như là pin con ó con thỏ đây những cái loại pin này á, các bạn chỉ có thể sử dụng từ 15 cho đến 20 ngày thôi có một số loại pin tốt hơn như là pin Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày nhưng mà những loại pin này á, khi các bạn sử dụng cho biết ga nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng cả hai bếp của tôi đều đã đạt nhiệt nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm ngọn lửa này lại đây nhiệt độ bên trái của tôi là 300 đây nhiệt bên phải cũng 300 đây thì tùy vào vị trí và nhiệt độ nó sẽ khác nhau phía bên cháo tôi nó đã ờ, tự động khóa ra sau tính năng là nước cạn nồi đấy thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì tôi sẽ thay thế hai cái viên pin đạo cho hộp pin đây bằng một viên pin sạc đây là pin sạc đây thì đi kèm với nó sẽ là một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo thì cái tuổi thọ của viên pin này á nó sẽ vào vào khoảng từ 3 cho đến 4 năm thì mỗi khi mà các bạn sạc đầy á các bạn có thể sử dụng khoảng ờ, từ 2 cho đến 3 tháng thời gian sạc của chúng ta sẽ là 16 tiếng thì các bạn có thể chở sạc qua đêm hoặc là vừa sạc vừa sử dụng đều được thì để mà có thể nhận biết khi nào đến đầy á các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên nội cắm sạc đấy khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy còn để mà có thể nhận biết khi nào pin yếu á thì các bạn cũng có thể ờ, để ý với những cái đánh lửa của bếp khi mà các bạn nghe nhịp đánh lửa nó chậm và nhỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên ờ, cắm sạc vào đây bên phải của tôi cũng đã ờ, tự động khóa ra sáu tính năng là nước cạn nồi đây đây cả hai cái đều khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì ở cái pin sạc của chúng ta á, nó sẽ có cực âm và cực dương thì là tôi cũng làm dấu đây để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn nhận biết về nhà chính là dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn lắp pin vào bên trong bếp á thì chúng ta sẽ hướng cực dương này ra phía bên ngoài và cực âm này vào bên trong tránh các trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì bếp nó sẽ không thể nào hoạt động được nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này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 ống bình thường ống bên hông bếp á thì tôi cũng là sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn có thể cắm vào cống kẹp vào đây đây là đầu chờ không biết này các bạn có thể cắm một cống sạc vào đây thì tiếp theo á tôi sẽ nói về các tính năng của bếp thì đầu tiên á ở đây á chúng ta đã có tính năng chọn nhiệt độ chiên đây thì các bạn có thể ờ, điều chỉnh nhiệt độ từ 1.6 1.6 1.8 đến 200 các bạn có thể ờ, lựa chọn nhiệt độ phù hợp với thực phẩm mà các bạn chiên tiếp theo á ở kế bên thì chúng ta sẽ có đây là tính năng nấu nước sôi và nấu cơm ở phía dưới chính là nấu nước sôi đây và ở trên chính là nấu cơm thì bây giờ ờ, tôi sẽ thử tính năng nấu nước sôi cho các bạn xem bên bên phải đây thì ờ, ở đây thì đây thì ờ, chúng ta có tính năng là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định sẽ là 9 phút thì các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút thì ở đây tôi cũng sẽ giảm đi một phút để thử cho các bạn xem đây thời gian hẹn giờ của bếp nướng là đếm ngược đây là đếm ngược thời gian hẹn giờ của bếp nướng đây đây bếp nướng đã ờ, tự động khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ đây ở đây á, thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây tôi thử cho bạn xem rang xào đồ khô như thế nào nghĩa là khi mà các bạn rang á, hoặc là xào những món ăn mà các bạn cần những nhiệt độ cao á, thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng này như ban nãy tôi đã nói á, thì dấu về cảm biến ở đây nó sẽ nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khói ra nên là khi mà các bạn rang xào cần nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này để mà kích hoạt nó thì các bạn chỉ việc nhấn khoảng từ 3 cho đến 5 giây thôi đây nhấn vào khoảng từ 3 cho đến 5 giây khi đèn ánh, ánh sáng đỏ hiện lên như thế này là các bạn đã kích hoạt tính năng thì cái quay cảm biến này á nó sẽ chịu chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên lên đến 300 thì các bạn có thể rang xào thoải mái những món ăn mà cần nhiệt độ cao á không sợ cái nhiệt độ bị kìm hãm lại và dạ, cuối cùng á ở đây á thì các bạn sẽ có là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây thì tôi sẽ mở bếp bên phải lên tôi sẽ chỉnh bếp bên phải đây đây thời gian mặc định của nó sẽ là 3 phút đây thì các bạn có thể chỉnh tối đa là 99 phút thì ở đây á, tôi cũng sẽ giảm đi một phút để thử cho các bạn xem đây tính năng ờ, nó nước sôi đây ở tính năng này nếu mà các bạn nó gọi chính xác nó sẽ là tính năng hâm thì có nghĩa là khi mà các bạn hâm những món đồ ăn nguội chẳng hạn như là canh nguội hay gì đấy khi mà các bạn hâm thức ăn mà nóng lên rồi thì bếp nó sẽ nấu tự động nấu khoảng một phút nữa thì nó sẽ tự động khóa ga nên cái tính năng này á nếu như mà gọi chính xác nó sẽ là tính năng hâm đây nó đã tự động khóa ga đây khi mà các bạn ờ, hâm đồ ăn nguội á thì ờ, khi mà thức ăn nóng lên đó thì khoảng ờ, một phút á, thì nó sẽ tự động khóa ga còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vị để nướng hay mâm hứng và vị để nướng thì các bạn cũng nên cho ít nước vào bên trong để khi mà lúc các bạn nướng thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi bạn mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn đối với dòng bếp bánh nhật này thì chúng ta sẽ có một cái loại van sử dụng phù hợp với nó